đang à, phát triển theo chiều hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dường như là người ta quên mất việc là phải chăm sóc cho những bữa ăn, giấc ngủ của mình. Và đó cũng chính là lý do mà căn bệnh viêm dạ dày mãn tính ngày càng phổ biến nhiều hơn và phổ biến ở hầu khắp các đối tượng. Vậy, bệnh viêm dạ dày mãn tính là gì? Và phải làm thế nào để có thể đề phòng và chữa trị căn bệnh được hiệu quả và khoa học nhất là một câu hỏi lớn được đặt ra Vâng và với chủ đề này thì Thúy Miền xin được trân trọng giới thiệu dược sĩ Trần Duy Khanh, chuyên gia trong lĩnh vực dạ dày sẽ cùng đồng hành và sẽ có những cái chia sẻ hữu ích về các bệnh viêm dạ dày mãn tính cho quý vị khán giả. Vâng, xin kính chào chuyên gia. Vâng, thưa chuyên gia, tôi vừa rồi thì chương trình có nhận được à, câu hỏi của một vị khán giả à, của bạn Hồng Lan sống tại Bình Lục, Hà Nam à, có câu hỏi như sau. Bố em năm nay 53 tuổi, bố bị bệnh dạ dày đến nay là được 6 năm rồi, chữa trị đủ các nơi mà không khỏi Đi bệnh viện nội soi thì các bác sĩ kết luận bị viêm dạ dày cấp và mãn tính. Bác sĩ có kê đơn thuốc về uống nhưng cũng chẳng ăn thua. Em đang phân vân không biết bị viêm dạ dày mãn tính có chữa dứt điểm được không? Và nếu chữa thì có thể dùng những phương pháp như thế nào? Gia đình em xin à, chân thành cảm ơn chương trình rất nhiều. À, vâng và xin mời à, chuyên gia đưa lời giải đáp cho vị khán giả chương trình ạ. À. À, cảm ơn câu hỏi của em xin Thúy Hiền cũng như là câu hỏi của uh, khán giả. À, để trả lời câu hỏi này thì à, tôi sẽ đưa cho quý vị khán giả biết cái thông tin à, về thế nào là bệnh đau dạ dày viêm dạ dày mãn tính theo một cái nghiên cứu chỉ ra rằng là hơn 90% à, người bệnh bị viêm dạ dày mãn tính mà không biết bởi vì cái triệu chứng của viêm dạ dày mãn tính nó cũng khá là giống so với đau dạ dày cấp tính à, cái nó đã chuyển qua cái giai đoạn mãn tính mà người bệnh là không biết vậy thì viêm dạ dày mãn tính là gì viêm dạ dày mãn tính hay còn gọi là đau dạ dày mãn tính để chỉ tình trạng à, viêm trên bề mặt niêm mạc dạ dày thông thường thì viêm dạ dày mãn tính thì làm cho người bệnh rất là khó chịu và rất là cái ờ, cảm giác ừ, khó chịu này nó sẽ đến thường xuyên và nó sẽ khó điều trị hơn so với là đau dạ dày cấp tính với nhiều cái biến chứng nghiêm trọng hơn so với đau dạ dày cấp tính đối với căn bệnh à, viêm dạ dày mãn tính này thì à, dược sĩ có thể đưa ra một vài cái dấu hiệu cũng như là cái triệu chứng của căn bệnh để cho ờ, người bệnh có thể dễ dàng phát hiện ra bệnh và kịp thời có những cái phương pháp điều trị không ạ? Đau dạ dày mãn tính thì thường à, nó sẽ có những cái triệu chứng khá là giống so với đau dạ dày cấp tính và nếu mà người bệnh thông thường rất là khó phân biệt được đâu là cấp tính đâu là mãn tính nhưng mà tôi có thể đưa cho quý khán giả biết một số cái cái triệu chứng đơn giản nhưng mà nếu mà để chuẩn đoán được chính xác thì quý vị nên đến các cơ sở y tế uh, uy tín để uh, tiến hành thăm khám còn uh, đây là những cái triệu chứng uh, thân nhiệt uh, sơ qua nhất ví dụ như là đầu tiên là ợ hơi ợ chua cảm giác nóng rát ở cổ họng thứ hai là cảm giác ăn rất là khó tiêu ăn nhưng mà cảm giác rất đầy bụng trướng bụng khó tiêu cái thứ ba là cảm giác là buồn nôn đôi khi là khi ăn vào cảm giác rất là muốn nôn ra ngoài thậm chí là nôn ra bên ngoài à, hoặc là à, ăn vào nhưng mà nó khó tiêu rất là cảm giác mà nó không ngon miệng rất là đắng miệng và cuối cùng là à, ăn nhưng mà cảm giác không được lên cân và cảm giác như là sút cân rất là nhanh trong một thời gian ngắn tính này thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sức khỏe của người bệnh là mình chán ăn mà chán ăn này không thể ăn ngon miệng được thậm chí còn bị ở hơi nó ảnh nó cũng ảnh hưởng một phần nào đến cái việc mình giao tiếp đúng không ạ vâng à, vậy thì còn đối với nguyên nhân thì sao ạ có những cái nguyên nhân nào uh, gây ra cái căn bệnh viêm dạ dày mãn tính này các bạn biết đấy đau dạ dày thì thường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái khả năng ăn uống cái cảm giác ngon miệng nên là bệnh nhân sẽ gầy suốt đi khá nhanh và nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống vậy thì đau dạ dày à, mãn tính có những cái nguyên nhân như sau thứ nhất là uh, viêm dạ dày mãn tính loại A là do tự miễn đây là cái hệ miễn dịch của cơ thể ấy, nó sẽ tự phá hủy cái tế bào niêm mạc hoặc là tế bào dạ dày làm cho cái tình trạng tổn thương uh, tế bào dạ dày nó nghiêm trọng hơn và bệnh nhân cảm thấy là cái tình trạng này nó rất là khó chịu và lâu ngày thì nó sẽ dẫn đến là thiếu máu này thiếu vitamin này và thậm chí là dẫn đến ung thư dạ dày à, nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do vi khuẩn HP à, vi khuẩn HP là gì vi khuẩn HP có tên viết tắt là Helicobacter pylori cái nguyên nhân này chiếm đến 90% 80 đến 90% các uh, nguyên nhân là dẫn đến đau dạ dày à, và Helicobacter pylori nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm này rất là nghiêm trọng và có thể là viêm đường tiêu hóa này, xuất huyết tiêu hóa và cũng có thể nghiêm trọng hơn là dẫn đến ung thư dạ dày à, nguyên nhân thứ ba là do các chất kích thích hoặc là các hóa chất gây kích thích như là rượu bia này à, mật này à, các thuốc NSAID là các thuốc chống viêm à, dùng các các bệnh như là xương khớp viêm xương khớp đau xương khớp thì người ta dùng các thuốc chống viêm các thuốc NSAID thì các thuốc này, này nó sẽ tấn công trực tiếp vào tế bào niêm mạc dạ dày và tế bào dạ dày làm cho tổn thương rồi tế à, bào này nó bị lâu dần này nó sẽ mà bào mòn đi và dẫn đến là xuất huyết dạ dày và nguyên nhân cuối cùng ấy là viêm dạ dày phì đại và viêm dạ dày ái toan viêm dạ dày phì đại thì có thể là do thiếu protein và viêm à, viêm dạ dày ái toan thì thường là đi kèm với các bệnh à, mãn tính như là bệnh tràng này rồi hen suyễn đấy là một số cái nguyên nhân như là phân loại uh, các nguyên nhân dẫn đến viêm dạ dày mãn tính vâng, vừa rồi chuyên gia có nhắc tới vi khuẩn HP đúng không ạ? Và nó chiếm đến 80% đến 90% cái nguyên nhân gây ra bệnh viêm dạ dày mãn tính. Vậy thì cái vi khuẩn HP này thì nó thường xuất hiện ở đâu ạ? Và mình có thể nhiễm cái HP đó thông qua những cái đường nào? À, vi khuẩn HP thì à, có dạng là xoắn khuẩn, đây là một dạng xoắn khuẩn có lớp lông mao ở đầu giúp di chuyển trên bề mặt niêm mạc dạ dày thì thường uh, chúng sẽ uh, xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa và khu trú ở trên bề mặt niêm mạc dạ dày uh, chúng được bảo vệ bởi cái lớp nó ẩn sâu ở cái lớp uh, nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày ấy. thế nên là chúng sẽ tránh được cái sự tấn công của axit dạ dày dày mãn tính này có thể chữa dứt điểm được hay không ạ? Và nếu được thì mình có những cái phương pháp cũng như là cái à, lộ trình cụ thể như thế nào ạ? Để à, chữa cái bệnh viêm dạ dày mãn tính như này này thì có thể chữa dứt điểm được viêm dạ dày mãn tính. Tuy nhiên là à, cái việc sữa này nó sẽ cần một cái quá trình điều trị rất là kiên trì cũng như là theo cái phác đồ điều trị rất là cẩn thận của à, bác, bác sĩ à, đầu tiên thì có thể là dùng thuốc Ờ, các thuốc điều trị viêm dạ dày mãn tính như là các thuốc chống ờ, axit này, các thuốc kháng ờ, axit, các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày và các thuốc điều trị HP. Nếu mà bệnh nhân bị nhiễm HP thì có thể là dùng kháng sinh theo một liệu trình tầm 2 tháng để điều trị uh, diệt hẳn vi khuẩn HP. À, vâng, thưa chuyên gia, à, vừa rồi chuyên gia có nói là mình có thể điều trị cái bệnh viêm dạ dày uh, mãn tính bằng cái việc là tuân theo cái lộ trình uh, thuốc đúng không ạ? Đầy đủ. Vậy thì uh, mình có thể sử dụng các cái biện pháp y khoa như là phẫu thuật đối với căn bệnh viêm dạ dày mãn tính hay không ạ? À, đúng rồi đấy. À, với các trường hợp mà viêm dạ dày mãn tính mà nếu mà có dỉ máu tức là có xuất huyết tiêu hóa thì thông qua nội soi cái đầu nội soi nó sẽ tiến hành là các bác sĩ phẫu thuật ấy, sẽ tiến hành là à, bịt cái vết à, dỉ máu đấy lại thông qua nội soi và có thể là tiến hành sinh thiết tại cái vị trí loét ờ, đấy để xét nghiệm xem là vi khuẩn có vi khuẩn HP hay không và có tiến triển đến ung thư hay không thông qua cái nội soi như thế thì bệnh bác sĩ sẽ có cái hướng điều trị cũng như là can thiệp tốt nhất cho bệnh nhân cuối cùng của chương trình thì à, rất mong chuyên gia có thể đưa ra một cái lời khuyên cho những bệnh nhân à, đang bị mắc à, bệnh viêm dạ dày mãn tính có thể có thêm niềm tin để điều trị không ạ? Cái mục tiêu cuối cùng của người bác sĩ khi điều trị bệnh nhân đó là điều trị dứt điểm được cái nguyên nhân, triệu chứng cũng như là các biến chứng có thể xảy ra. Vậy thì uh, tôi có lời khuyên đối với uh, các quý vị khán giả như thế này. Uh, chúng ta phải xem xem là cái nguyên nhân có những cái nguyên nhân nào dẫn đến viêm dạ dày nếu mà có những trường hợp ấy, chỉ cần là từ bỏ cái nguyên nhân tức là à, bỏ cái nguyên nhân à, dẫn đến đau dạ dày thì cái bệnh đau dạ dày nó sẽ dần dần dần dần thuyên giảm à, ví dụ như là dùng NSAID chẳng hạn khi mà bệnh nhân các bệnh nhân mà đang dùng thuốc chống viêm thì có thể là giảm thuốc chống viêm xuống và theo cái hướng dẫn của điều trị của bác sĩ à, dùng thêm các thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày thì cái triệu chứng của đau dạ dày nó sẽ thuyên giảm đi thứ hai là thay đổi cái à, thói quen cũng như là cái chế độ sinh hoạt nó khoa học hơn chế độ uh, sinh hoạt khoa học như thế nào tức là khi chúng ta ăn uống này thì chúng ta tuyệt đối là không làm việc là các việc nào nó đi ra việc đấy ăn uống không xem phim hạn chế xem phim khi mà cái dạ dày nó tập trung vào cái nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn thì nó sẽ làm được tốt hơn à, hoặc là khi mà chúng ta ăn xong ấy thì nên nghỉ tối thiểu từ 2 đến 3 tiếng mới ờ, đi ngủ hoặc là nằm ra này hoặc là làm việc à, thứ hai là cái chế độ ăn uống ăn uống thì nên tránh xa những thức ăn gây kích thích ví dụ như là các đồ ăn cay nóng này các ờ, đồ ăn mà có nhiều dầu mỡ hoặc là các đồ ăn hoa quả chua như là xoài hoặc là mẻ giấm à, nên ăn những loại thức ăn mà mềm dễ tiêu hóa như là rau xanh này rồi các loại thức ăn nhiều vitamin à, như là các nếu ờ, mà đang trong giai đoạn mà đau mãi thì có thể là à, ăn cháo loãng hoặc là nước cơm đấy là những cái mà nó bảo vệ niêm mạc dạ dày giúp cho cái cơn đau ấy nó sẽ giảm nhẹ đi Vâng, như vậy đối với tình trạng của bố bạn Hồng Lan thì theo như lời chuyên gia vừa chia sẻ thì chúng ta có thể à, điều trị bằng cách dùng thuốc hoặc là phẫu thuật nhưng quan trọng nhất vẫn là phải à, theo pháp đồ điều trị của bác sĩ và điều trị lâu dài. Và chúc bố bạn Hồng Lan thì à, mau lành bệnh và ngày càng khỏe mạnh hơn.